năm Quý Mão 2023. Quý cô bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có ba tháng cực kỳ là may mắn, vận số cực may, cực đỏ được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân tương trợ, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về nhà, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời, đại gia, mua nhà, tàu xia, khiến cho người người ai nấy đều phải ngưỡng mộ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 Đầu tiên xét cung mệnh cuộc đời tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 mang mệnh thủy, thiên hà thủy, tức nước trên trời. Do đặc tính của nước nên họ là người có khả năng quan sát tài tình, nhất là những sự vật, sự việc mới. Họ cũng có đầu óc kinh doanh khá nhạy bén và linh hoạt, luôn đưa ra được những ý kiến độc đáo đối với công việc làm ăn hoặc vấn đề quản lý tính cách cởi mở và quyết đoán là hai yếu tố quan trọng dẫn tới thành công của họ. Người tuổi bính ngọ mệnh thủy có đời sống tinh thần phong phú, họ thích tự sắp xếp công việc của mình, luôn phấn đấu để có địa vị thật cao trong xã hội, họ luôn muốn hình ảnh của mình thật đẹp trong mắt người khác. Nhìn chung tuổi bính ngọ mệnh thủy có đời sống tinh thần phong phú và thoải mái, có hiểu biết rộng, có lý tưởng sống cao đẹp và không ngại khó khăn gian khổ. Nếu được sao tốt tương trợ, họ có thể tạo dựng được sự nghiệp đáng kể, ngược lại họ khó có được cơ hội để phát huy năng lực của mình. Cùng nhìn lại quãng đường đời mà người tuổi bính ngọ đã đi qua. Dưới góc nhìn của tử vi học, trải qua năm tháng cuộc đời, người tuổi bính ngọ cũng tôi rèn cho mình một thân bản lĩnh hiên ngang. Ở độ tuổi này, bính ngọ khi đứng trước mọi việc đều không còn sao động, não loạn tâm can nữa, thay vào đó là nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa, tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng, khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay là khiến người khác phải chố mắt kinh ngạc. Ở độ tuổi này, Bính Ngọ có một tâm thái khiến người ta phải ghen tị, họ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Bính Ngọ giống như một cuốn sách hay, khiến cho người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc là không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng nhìn thì như một loại hồ đồ, kỳ thực không phải, ngược lại đó là một loại thông minh sáng suốt vô cùng. Không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Ở độ tuổi này, khi đối đãi với người, Bính Ngọ luôn luôn bảo trì được một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đây cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Bính ngọ là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Quả thực không phải, đây là quãng thời gian chui rèn, khiến bính ngọ nâng cao tới một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Bước sang năm 2023 âm lịch tới đây, chắc hẳn người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, sẽ vô cùng mong chờ vận mệnh tốt đẹp với mình có đúng không ạ? À? Tuy nhiên, theo lá số tử vi cho thấy, năm Quý Mão 2023 âm lịch, quý vị lại vướng vào cục diện Ngọ Mão tương khắc. Tuy nhiên, nếu quý mệnh chủ chặt bật 3 tháng phát tài này, thì quý vị ắt hưởng lộc trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời đại gia, giàu nhanh như vũ bão. Để biết cụ thể chi tiết vận mệnh năm 2023 âm lịch thì xin quý vị cùng theo dõi tiếp theo sau đây. Xét tổng quan năm 2023 âm lịch, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, bước vào năm Quý Mão âm lịch. Về thiên can, Bính gặp Quý là bình hòa, điềm báo trong năm cô bác tuổi bính ngọ phải tự tay lo liệu mọi việc, hầu hết đều không nhờ cậy được anh em, bạn bè nào. May mắn sự nghiệp trong năm đều được bề trên hậu thuẫn, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, tiền bạc cũng nhận được một khoản hậu hĩnh, đủ để quý cô bác an ổn và sống sung túc cuộc đời của mình. Trong năm nếu có dự định nào muốn làm như xây nhà, mua xe hay là xây dựng hạnh phúc cho con cái thì quý bác cũng có thể tiến hành. Xét về địa chi, ngọ gặp mão lâm cục diện phá thái tuế trong năm có điểm báo thị phi tranh chấp thậm chí là vướng kiện cáo pháp luật thời điểm này tốt hơn hết là quý cô bác nên tập trung vào công việc của mình trách vì lòng tốt mà dính vào chuyện không đáng có quý cô bác nhé xét về ngũ hành trong năm được lưu niên tương sinh điều này có lợi cho sức khỏe với những quý bác đau ốm lâu ngày hay mắc bệnh mãn tính thì có cơ hội gặp thầy gặp thuốc tốt mà khỏi bệnh sức khỏe bình phục nhanh chóng tài lộc cũng có dấu hiệu thăng tiến, cuộc sống ngày càng giàu có hơn. Nhìn chung, năm 2023 không có quá nhiều biến động với Quý Bác. Bằng vốn hiểu biết và kinh nghiệm phong phú của mình, Quý Bác có thể giải quyết được những công việc bất ngờ một cách trơn tru, thuần thục. Người làm lãnh đạo có thể hướng dẫn, dẫn dắt mọi người xung quanh đi đúng hướng, thậm chí biến thách thức thành cơ hội. Phương diện tình cảm nhìn chung khá êm đềm, vợ chồng đôi khi có mâu thuẫn với nhau, nhưng đều kịp thời phát hiện ra vấn đề, để cùng chung tay giải quyết. Xét tử vi năm 2023 tuổi Bính Ngọ theo vận niên. Năm Quý Mão, tuổi Bính Ngọ gặp vận niên, Long đắc vũ, có nghĩa là rồng gặp mưa. Hình tượng này mang ý nghĩa rồng được làm mưa, làm gió trong thiên hạ. Tương ứng với nó, bản mệnh thoải mái thể hiện dấu ấn cá nhân trong tập thể, làm những điều mình thích mà không cần phải suy tư quá nhiều về ý kiến của những người xung quanh. Ngoài ra, biểu tượng này còn mang ý nghĩa về sự việc ngoài luồng, đương sự hay lo việc bao đồng, chăm chăm lo việc cho người khác mà không được nhàn hạ tấm thân, lúc nào cũng thấy bận rộn mà bản thân thì không được hưởng lợi ích gì. Xét về phương diện sự nghiệp năm 2023 âm lịch, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh cho thấy, bước vào năm 2023 âm lịch, con đường sự nghiệp của người tuổi Bính Ngọ không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, quý vị cũng cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, tránh chủ quan, lơ là, dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa. Với người làm công ăn lương, do cục diện ngọ mão tương xung gây trở ngại, ảnh hưởng đến người tuổi bính ngọ, bản mệnh sẽ trở nên nóng đầy hơn trước. Chính vì vậy, quý vị sẽ gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thực sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây tai họa. Hãy tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ luôn được đền bù xứng đáng, dù đầu năm bản mệnh gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau đó nhờ có sao thái âm cát tinh soi đường, chỉ lối, tuổi ngọ sẽ dần dần bắt kịp được với gồm quay của công việc, lại thêm cát tinh chính quan cho thấy nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm bạn có cơ hội được khen thưởng, thậm chí được thăng quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với người làm ăn kinh doanh, buôn bán ổn định, bạn vẫn duy trì được công việc của mình. Có điều, đầu năm sức tiêu thụ chưa mạnh, đòi hỏi bạn phải có kế hoạch cụ thể, nghiên cứu thị trường vững mạnh, từ đó sẽ thu được thành công lớn về tay. Trong năm có thực thần xuất hiện, mang tiếp điểm báo có lộc bề trên, người làm ăn chăm chỉ, chính đáng, thì sự nghiệp cũng càng mạnh hơn. Càng làm thì càng có được lượng khách hàng lớn, đơn hàng tới tấp đổ về túi, có thời điểm bận không được nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, Chính Ấn cũng khuyên bạn nên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình và xây dựng mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người. Có như vậy, lúc nào cũng sẽ có người giúp đỡ, sự nghiệp thăng tiến một cách nhanh chóng. Xét về phương diện tài lộc năm 2023 âm lịch, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Cùng với công việc ổn định, tài lộc của người tuổi Bính Ngọ trong năm Quý Mão âm lịch có bước tiến đáng kể, tiền bạc thu về một khoản lớn, dù là làm ăn, kinh doanh hay người làm công ăn lương thì đều nâng cao được chất lượng cuộc sống của mình, tiền bạc dư giả không mấy khi thiếu. Có điều, cục diện mão ngọ tương phá khiến bạn vấp phải nhiều khó khăn, các kế hoạch đặt ra từ đầu năm khó khăn đạt được kết quả như ý muốn. Đối với người làm công ăn lương, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc tiến triển khó khăn. Đặc biệt, đây là thời điểm đầu năm công việc không đạt tiến độ, không đạt yêu cầu, ảnh hưởng tới tài lộc dậm chân tại chỗ, ít người nhận được tiền thưởng nóng, hoặc cơ hội tăng lương. May mắn từ giữa năm trở đi, có quý nhân trợ giúp, cuối năm lại được thần lực ban lộc tiền bạc kiếm được càng nhiều, một năm cố gắng phấn đấu cũng thu về một khoản tiền xứng đáng. Có người còn chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, tiền kiếm được cũng nhiều hơn trước. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn phải đối mặt với sự cạnh tranh gai gắt tới từ kẻ tiểu nhân, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tốn tài của. Vì thế bạn cần phải lên cho mình những kế hoạch, chiến lược cụ thể, đồng thời tìm hiểu thị trường trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Có như vậy, quý vị mới có thể ổn định được tài chính của mình, tiền bạc cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Đến cuối năm, chính tài cát thần xuất hiện, giúp những ai làm kinh doanh, buôn bán sẽ được đền đáp tương xứng, bạn có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Có điều khi có tiền trong tay, bạn tránh chỉ nghĩ tới việc chơi bời, hưởng thụ hoặc tham gia vào các trò đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Xét về Vương Dệt Tình Duyên, gia đạo năm 2023 âm lịch, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước vào năm Quý Mão âm lịch, do ảnh hưởng của cục diện Mão Ngọ tương khắc, vận trình tình cảm của người tuổi Bính Ngọ gặp rất nhiều khúc mắc. Vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn về những quan điểm không trùng lặp, ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng nên chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau. Sự thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Có thể có những khác biệt thế hệ khiến đôi bên khó có thể hiểu được nhau, nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình thì khó mà duy trì được bầu không khí yên ấm trong gia đình. Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn nếu bạn chịu thay đổi bản thân mình, nếu vẫn còn coi trọng gia đình. Bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể hành xử một cách hợp lý hơn. Khi biết quan sát về vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ thấy mọi việc chẳng còn khó khăn và khó giải quyết như trước nữa. Xét về phương diện sức khỏe năm 2023 âm lịch, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. May mắn là người tuổi Bính Ngọ không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe trong năm Quý Mão 2023 này. Đa phần mọi người duy trì được thể trạng sức khỏe tốt, dù gặp khó khăn cũng không quá bi quan, suy sụp. Để có thể duy trì được tình trạng này, bạn nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi, giải trí hoặc làm việc quá sức. Trong năm nếu có ốm đau bệnh tật, bạn nên đi hành thiện tích đức, tiêu tai, giải nghiệp bạn nhé. Quý vị thân mến, như trên tiết lộ tiếp theo đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý bác về 3 tháng may mắn nhất trong năm quý mão âm lịch để quý bác có thể chuẩn bị tốt cho tương lai của mình tháng phát tài đầu tiên chính là tháng tư âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, vận khí của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 tăng mạnh trong thời điểm này. Cát vận chiếm hoàn toàn ưu thế so với hung vận, cơ hội kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, càng chăm chỉ cố gắng thì bạn càng dễ thu về túi mình một khoản lớn. Trên phương diện sự nghiệp, nên đón cục diện tam hợp đế vượng, công việc trong tháng mới của con giáp này hanh thông vô cùng, làm gì cũng suôn sẻ, mang về cho bạn cả danh tiếng và tiền bạc. Bản mệnh cũng phát huy khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tài tình của mình, không còn tình trạng công việc dồn đống, trái lại xử lý việc nào ra việc ấy. Với người làm công ăn lương, vị thế của bạn trong tập thể cũng ngày càng tăng, tất cả là nhờ uy tín mà con giáp này đã gây dựng từ trước đây, nên cả mọi người tin tưởng sao cho các dự án. Khi cấp trên giao cho nhiệm vụ, tháng mới của bạn có nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, qua đó ngày càng khẳng định vị trí của mình. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao hữu hảo xuất hiện quý nhân giúp rất nhiều cho bạn, bạn có được những sự san sẻ, hỗ trợ kịp thời, tạo ra chất lượng sản phẩm cao hơn trước rất nhiều. Với người làm ăn, kinh doanh, buôn bán, tự thân làm chủ công việc, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa càng mở rộng, càng nhiều không gian phát triển. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn sẽ có nhiều trải nghiệm bất ngờ. Tài chính của tuổi này cũng có nhiều điểm sáng rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban. Nếu những ai đầu cơ thì đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện dự định của mình. Chính tài trong tháng khá vượng là điểm báo thu nhập nhanh chóng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Người làm công ăn lương có thể xét làm tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp về tay. Địa chi lâm bán hợp, rất thích hợp cho việc làm ăn, buôn bán, ký kết, do đó bản mệnh có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh, hùn vốn chung với các đối tác làm ăn lâu năm, vốn có sẵn sự tin cậy và song phương nên đều hiểu rõ tính cách và cách thức làm việc với nhau ngay trong tháng này. Tỷ lệ hợp tác thành công không hề thấp chút nào, tài vận trong tháng rất đáng hứa hẹn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu thật cẩn thận, để đề phòng họa hao tài. Đây là một tháng bạn sẽ phải chi tiêu một khoản không nhỏ cho các công việc của gia đình như cưới xin, hiếu hỉ và các công việc phát sinh khác. Bản mệnh càng sớm học được cách quản lý tài chính tốt, bạn càng sớm làm giàu cho chính bản thân mình, bởi đó vừa là tiết kiệm cho tương lai, vừa là đầu tư khôn ngoan để tiền đẻ ra tiền, vốn dĩ cơ hội phát tài thường không có quá nhiều, đừng tự tay khiến tài khí bị hao tổn. Vận nhân duyên khá lý tưởng, các cặp vợ chồng đã chịu mở lòng, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn hạnh phúc gia đình, có người đáng tin vui về con cái hoặc trong nhà có hỷ sự. Sức khỏe của tuổi này cần lưu ý hơn, do ngũ quỷ hung tinh rình rập, có thể phải hào tốn tiền của vì sức khỏe, chữa trị bệnh tật, cần dành nhiều sự quan tâm đặc biệt tới cơ thể của bạn, bởi có sức khỏe là có tất cả. Ra ngoài nên chú ý an toàn, cẩn trọng trong việc sử dụng các vật sắc nhọn khi tham gia giao thông. Tháng phát tài tiếp theo là tháng 6 âm lịch. Tử Vi tháng dự báo, con giáp này có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng vận khí của mình, nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể. Đây cũng là lúc quý vị nên tìm kiếm cho mình cơ hội thay đổi số mệnh, kiếm một khoản tiền lớn về tay sau những tháng ngày vất vả khổ cực. Trong tháng lục hợp xuất hiện, mở ra nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của tuổi bính ngọ, công việc tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì lớn. Hơn nữa, bản mệnh còn có quý nhân giúp sức, nên có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành các dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công rất cao. Với người làm công ăn lương, công việc sẽ có sự đồng hành của quý nhân, đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, thành công, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Lại thêm các tinh thái dương nhập cục, nhiều các tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể, không còn tình trạng mất phương hướng như trước nữa. Trong tháng, quý vị cần chủ động làm tốt công việc của mình là được. Sự chủ động này sẽ giúp bạn gây ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Đừng sợ mình không làm được, chỉ cần bạn muốn thì có rất nhiều cách, hãy cứ tự tin vào năng lực và những kinh nghiệm bản thân đã tích lũy được, dấu hiệu thăng chức, tăng lương mở ra vô cùng lớn. Với người làm ăn, kinh doanh, nhờ có sao Thái Dương các tinh chiếu giỏi, công việc tiến triển thuận lợi, cầu công danh, sự nghiệp trong tháng được toại nguyện. Khi thổ lâm quan ở ngọ, báo hiệu công danh sáng lạn, có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt, bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội, nhờ đó khẳng định tài năng, thăng chức lên vị trí cao hơn, nắm quyền hành đích thực trong tay. Chính ấn cũng giúp bạn có tinh thần làm việc hăng say, bất kể khó khăn hay trở lực nào, đều đảm nhiệm một cách vui vẻ, tinh thần làm việc giúp bạn vượt qua thử thách lớn để tiến tới thành công hơn. Bên cạnh đó, trong tháng nếu muốn có được thành công lớn, quý vị cũng nên mở rộng mối quan hệ của mình nhiều hơn. Càng có được nhiều mối quan hệ lớn thì việc gặt hái thành công xây dựng sự nghiệp lớn mạnh càng trở nên dễ dàng hơn trước đây. Không chỉ công việc, phương diện tài lộc của tuổi bính ngọ cũng hứa hẹn sự biến động theo chiều hướng có lợi cho bạn. Việc kiếm tiền, kiếm thêm thu nhập sẽ suôn sẻ, tiền của tích lũy được cũng nhiều hơn. Nguồn thu nhập chính vẫn phải dựa vào chính tài, điều đó cho thấy tháng này chính tài có phần nhỉnh hơn so với thứ tài, do công danh trong sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều sự khởi sắc. Người làm công ăn lương có cơ hội được tăng thêm thu nhập như các khoản thưởng nóng, do bạn đạt được thành tích tốt trong công việc. Điều mà bạn cần làm ngay lúc này chính là nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội, chớ nên chần chừ, do dự, kẻo bạn sẽ để lỡ mất cơ hội vào tay người khác. Trường sinh cho thấy bạn có thể chinh phục được khách hàng nhờ sự uy tín của mình. Bản mệnh không chỉ mở rộng thêm đối tượng khách hàng mà còn giữ chân được nhiều khách hàng cũ, khiến đồng tiền vào túi tăng lên không ngừng. Nếu quan giáp này không ngại làm thêm giờ hoặc nhận thêm các công việc tay trái, thì số tiền dành để trang trải cuộc sống của bạn cũng sẽ tăng lên rõ rệt, tạo động lực để bạn cố gắng hơn nữa. Với người làm ăn, kinh doanh, thứ tài khởi vượng hơn chính tài, báo hiệu những vận may tài chính sẽ đến với bạn, tình hình đầu tư, kinh doanh trong tháng khởi sắc rõ rệt, đa số thu nhập của bạn có được là từ nguồn bên ngoài, chứ không phải từ công việc chính. Nhìn chung, tiền bạc rủng rỉnh, tiền tiêu không cần phải nghĩ ngợi. Tình duyên như ý nhờ nhị hợp thái tuế che chở, gia đình được tận hưởng cuộc sống khá êm đềm, ngọt ngào. Cả bạn và người ấy đều biết đặt mình vào vị trí của đối phương, không hành xử nông nổi, bốc đồng hoặc đưa ra những yêu cầu vô lý nữa. Tháng này thì chẳng cùng người tuổi bính ngọ được dự báo là rất tốt, sức khỏe được đảm bảo, hầu như không mắc tật bệnh nào đáng lo. Dù vậy bạn vẫn nên cố gắng duy trì lối sinh hoạt khoa học, ăn uống đủ đầy, rèn luyện thể dục thể thao tùy sức để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể tháng phát tài cuối cùng là tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng 9 âm, người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, đón nhận khá nhiều điều tích cực sau bao ngày tháng ngóng trông. Cát vận tăng tiến nhanh chóng, hung vận đã lùi xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn. Trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, được tam hợp cục hậu thuẫn, thêm cả các tinh chủ về công danh chiếu mệnh, Công việc trong tháng 9 bạn sẽ tràn đầy may mắn, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và chinh phục được những nấc thang quan trọng. Những việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Người làm công ăn lương có cơ hội được tam hợp cục xuất hiện, kết hợp với các tinh chính quan, quý vị có thể xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa, theo đó con giáp này sẽ gặp quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn, bạn có thể chinh phục được những nấc thang quan trọng trong thời gian này. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận và được đền đáp xứng đáng hơn. Nếu bạn đang muốn thực hiện các việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Dù gặp những khó khăn ban đầu, ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Người làm ăn, kinh doanh, tình hình kinh doanh buôn bán ngày càng khả quan, tháng này doanh thu đạt được có thể bù cho cả hai, thậm chí là 3 tháng trước. Theo đó ngay từ đầu tháng, bạn cần lên kế hoạch kinh doanh càng chi tiết càng tốt, đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng, làm mọi điều mình muốn hoặc đã ấp ủ từ lâu, tỷ lệ thành công rất cao. Việc ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn trong tháng diễn ra khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, mang về cho bạn không ít thuận lợi và lợi nhuận. Công việc trong tháng tiến triển suôn sẻ, làm gì cũng có đầu có cuối, sự nỗ lực được quy đổi bằng thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay người làm tự do, bạn đều hài lòng với những gì đã đạt được. Cùng với công việc thuận lợi, tài chính của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, có nhiều chuyển biến vô cùng tích cực, quý vị gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc vào tháng 9 âm lịch này. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này với những người làm kinh doanh, với những bạn làm kinh doanh thì đây là một tháng bận rộn với những đơn hàng tới tấp, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, con giáp này tìm được nhiều mối làm ăn tiềm tàng, cũng biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Với người làm ăn, kinh doanh, các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn tiếp xúc được với cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Quý vị có thể ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ, đều có thể thu về khoản tiền lớn. Các hợp đồng lớn nhỏ cũng mang về cho bạn không ít hoa hồng bỏ túi, tiền bạc cứ gọi là dùng dình chi tiêu không phải nghĩ. Có điều, do bản tính hoang dại của chú ngựa, quý vị có thể sẽ có lối chi tiêu hào phóng, nên thường không tích lũy được nhiều. Tháng này đòi hỏi bạn phải học cách chi tiêu tiết kiệm, để giữ tiền bạc trong túi của mình không bị lãng phí quý vị nhé. Xem phi tinh tháng Tháng có bát bạch tài tinh bay về hướng Tây Bắc gặp nhị hắc hung tinh, nơi này cần chú trọng, dọn dẹp sạch sẽ và bài trí phong thủy phù hợp, thì tài khí của gia chủ mới vượng. Vì thế người tuổi bính ngọ có thể đặt tượng tỳ hưu hay kỳ lân phong thủy ở phương vị này để có thể dễ dàng thu hút tài khí. Từ đó công việc kinh doanh, buôn bán càng ngày càng thuận lợi, việc kiếm tiền làm giàu không còn quá khó khăn